Xin chào tất cả các bạn, à, mình là nhân viên đến từ à, hệ thống kênh Sức khỏe và đời sống với tổng đài tư vấn là 0932052893. À, video ngày hôm nay thì à, mình xin đại diện đến hệ thống bên mình xin gửi gắm đến cho các chị em một cái bí quyết mà có thể cưa cẫm cũng như là à, gả các đàn ông mà đại gia các bạn nha, cũng như là dự lựa trong à, việc mà chăn gối tình cảm vợ chồng. Thì trên tay mình đây là cái dòng sản phẩm nước hoa à, kích dục các bạn nha. Nó có tên gọi là Lure các bạn này. Hàng này là hàng nhập khẩu chính hãng của Mỹ các bạn ạ. À thì à, đối với cái dòng sản phẩm nước hoa kích dục này nó sẽ khiến cho các chàng trai cũng như là đấng mày râu à, khi ngửi phải cảm giác là lưu luyến nó không bao giờ quên được cái mùi hương của các chị em các bạn ạ thì nói chung là để mà dự lựa trong các à, cặp đôi vợ chồng mà, mà yêu nhau mà muốn hồi xuân đó các bạn thì lâu lâu ngày về ngày về sau này này nó không còn mặn mà như xưa nữa thì các chị em nên uh, tìm uh, cái dòng sản phẩm này và mình sử dụng để cho mình có thể dự chồng người yêu của mình các bạn ạ thì đối với cái dòng sản phẩm nước hoa Lure này mình sử dụng rất là đơn giản mình có thể uh, mình xịt vào cổ tay hay là vai gáy hay là những nơi áo quần hay là những nơi nào mà có thể các chàng trai có thể ngửi phải và hít sâu được các bạn ạ à. thì bảo đảm là khi ngửi hít sâu á thì không bao giờ quên được mình nói chung là mình uh, quảng cáo cái dòng sản phẩm này không phải là để bán hàng nói chung là mình cũng chia sẻ cho các chị em biết được cái cách mà có thể quyến rũ như là giữ chồng giữ người yêu của mình thôi thì uh, với cái dòng sản phẩm này thì hiện tại hệ thống kênh sức khỏe và đời sống đang phân phối với giá là 550 ngàn các chị em nha đó những chị em nào mà đang có nhu cầu muốn kích dục các chàng trai gần giống các ờ, đàn ông thì ờ, nên sử dụng cái dòng sản phẩm nước hoa kích dục Lure này nhé thì đối với ờ, thì kênh sức khỏe và đời sống thì ngoài cái dòng sản phẩm này ra thì bên mình cũng có phân phối rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác như là đồ chơi tình dục này giữa nam lẫn nữ hoặc là những cái dòng sản phẩm mà có thể thụ dâm đặt khoái cảm cao hơn những chất có thể chống kéo dài thời gian quan hệ nhiều hơn lâu hơn Dạ rồi, thì à, nếu như mà chị em nào mà cần tư vấn hay thắc mắc gì những dòng sản phẩm bên mình vui lòng liên hệ đến tổng đài bên mình là 0932 052 893 à, rồi à, thì mình xin à, kính chào tất cả các chị em nha lưu ý nha các chị em nha à, mua cái dòng sản phẩm này để về à, quyến rũ kích thích các anh chàng trai nha các chị em nhé xin chào